Hello, xin chào anh chị em. Rất vui được gặp lại mọi người tại ờ, kênh tư vấn đầu tư của HT. À, ờ, chúng ta tiếp tục review thị trường ngày hôm nay, ngày 2 tháng 9 năm 2022. Hôm nay thị trường chúng ta đã có một phiên phục hồi đó, và như đã nhận định cho anh chị em ở trong cái video trước, đấy là uh, chúng ta vẫn đang ở trong nhịp lên thứ hai và đang có nỗ lực là tái tích lũy một cái nền giá quanh 1200 để cho một cái quá trình hồi lại về 1230 đến 1235. Ở đấy sẽ là cái vùng cản ngắn hạn và khi mà chúng ta chạm đến cái vùng cản phía bên trên rồi thì có thể sẽ có nhịp rơi thứ ba và khả năng cao là sẽ lấp lại cái gap 1190 à, ờ, như mình đã đề cập về kịch bản sideways down để thời điểm mà chúng ta gãy cái nền giá ở phía bên trên và à, như đã nhận định là về cái cái câu chuyện đó là tăng lãi suất do Powell công bố vào đêm ngày 22 tháng 9 thì ờ, ở, ở trước đó ấy, thì Powell đã dìu hô về động thái là sẽ tiếp tục tăng lãi suất nên gần như chắc chắn là uh, cái thông tin về việc tăng lãi suất ở đêm hôm qua nó sẽ xảy ra và sẽ là 0,75% lần thứ ba liên tiếp và xác suất xác suất xảy ra kịch bản này nó là 83% và khi mà cái thông tin được công bố lãi suất nó đưa ra ấy, thì chắc chắn nó sẽ gây ảnh hưởng lên tất cả các chỉ số không chỉ ở thế giới mà cả Việt Nam. Vậy là ở kịch bản mà có một cú pullback về 1200 trong phiên buổi sáng ngày hôm nay là rất dễ xảy ra đúng không ạ và hôm nay thì chúng ta cũng đã có một cú pullback về 1200 ngay phiên buổi sáng thật và nó thể hiện bằng một cái gap down à, chúng ta có thể nhìn rõ hơn ở trên cái chạc uh, ờ, 10 phút này 10 phút cũng đủ nhìn rồi đó chúng ta đã có một gap down ngay ở đầu phiên đó, sau đó thì là gì ạ một quá trình uh, đi ngang sau đó là có nhúng sâu mất 1200 về sâu nhất là 1196 sau đó thì về cuối phiên gần ATO à, ATC thì bắt đầu là có cầu vào rất là mạnh và giúp chúng ta đóng cửa một cái nền tảng điểm ở ờ, uh, chung của nó tương đối là bất ngờ thực tế là cái việc mà thị trường có gáp down ở đầu phiên mình thì đánh giá đó là một cái trạng thái tích cực bởi vì là khi đã có gáp ấy, thì gần như chắc chắn đó là cái mức giá của thị trường mức giá của các cổ phiếu nó sẽ về một cái mức chiết khấu tốt và đấy sẽ là cơ hội để chúng ta có được một nhịp hồi nhưng mà cái nhịp hồi này nó đến ờ, ở ờ, ngay trong phiên thì mình đánh giá là đấy là một cái trạng thái tương đối là bất ngờ và nhìn chung là tích cực và nó sẽ là một cái uh, yếu tố thuận lợi để cho uh, <clears throat> là là một cái yếu tố thuận lợi để sẵn sàng cho một cái nhịp hồi ở trong những phiên tiếp theo và khả năng cao và chúng ta đã có cái đáy ngắn hạn ở đây rồi chúng ta đã có đáy ngắn hạn là quanh 1190 1200 rồi và câu chuyện tiếp theo của VNI thì đấy sẽ là hồi phục đúng không ạ ở chúng ta sẽ có một pha hồi phục về lại vùng cản ngắn hạn ở đây vùng 1235 à, ờ, chúng ta sẽ có một cái vùng kháng cự 1230 cho đến 1235 mình đánh giá là đây sẽ là vùng kháng cự tương đối và khả năng cao là vậy đây chúng ta sẽ có những cái diễn biến nó tương đối là mạnh có thể là sẽ có một pha điều chỉnh quay ngược lại à, về vùng phía bên dưới này tất nhiên là vẫn có xác suất chúng ta vượt qua nhé bởi vì à, để ờ, ý là ờ, thị trường trong phiên hôm nay thì có một số cổ phiếu đã có mẫu hình bứt phá rất là tốt uh, nó đã đi trước so với VNI e, ví dụ như hôm nay chúng ta có cổ phiếu HCM đó, cổ phiếu HCM này <clears throat> nếu mà tính theo cái mẫu hình vận động ấy, thì nó tương đương nó khá là giống so với VNI e nhưng nó khỏe hơn tức là nó cũng có trạng thái rũ ba cây sau đó là chỉnh lại về hỗ trợ phía bên dưới sau đó là bật tăng và hôm nay thì mình có quan sát rất là kỹ cái mốc này nói chung là cũng khá là uh, khá là mong chờ cái việc là có vượt qua được cái vùng cạn vùng 26 nếu nó vượt qua đây thì chắc chắn đây sẽ là một chân hồi phục mạnh của HCM và hôm nay thì nó đã đóng đến được quanh 27 rồi nhìn chung một rất là tích cực đoạn này HCM có thể tiến về 28 và quay lại đỉnh cũ đến đây thì có thể sẽ có rung đắc mạnh thì chúng ta cũng kỳ vọng là có thể VNI thì sẽ có một cái kịch bản hồi rất tích cực tương tự như vậy ờ, có cơ sở để có thể kỳ vọng HCM thì ờ, có cho anh em mua Ờ, mua từ hôm kia rồi mua từ hôm 20 tháng 9 đúng không ạ bởi vì đơn giản lý do mua cho HCM đơn giản thôi nó khỏe hơn thị trường thực tế là nó đã khỏe hơn thị trường ở giai đoạn trước rồi từ giai đoạn ờ, mà chúng ta bắt đầu có tín hiệu tạo đáy từ hồi ờ, cuối tháng 7 từ hồi cuối tháng 7 thì HCM nó đã là một cổ phiếu mạnh hơn rồi đúng không ạ nếu chị em có so sánh cổ phiếu này thì các cổ phiếu khác cùng ngành như là bọn SI, VND hay là VCI thì HCM nó luôn có một cái hướng đi khác tức là nó lấy lại những cái vùng hỗ trợ rất là nhanh nó vượt qua kháng cự rất là nhanh ví dụ như giai đoạn hồi mùng 1 tháng 8 này nó đã cắt qua được MA 50 e nó vượt qua vùng đỉnh cũ này rồi và sau đó nó tích lũy sau đó rũ bỏ và uh, trong cái giai đoạn mà thị trường chúng ta điều chỉnh hồi uh, những cái ngày 16 17 tháng 9 ấy thì cái biên dao động của HCM nó cũng rất là nhỏ và cái quá trình điều chỉnh của nó nó không đánh mất đi những vùng hỗ trợ quan trọng đặc biệt là con đường MA50 là một vùng hỗ trợ khá là quan trọng và thể hiện cho cái xu hướng của thị trường ở trong cái khung thời gian đó là trung hạn thì đối với HCM thì nó chạm đây nó bật lên luôn tạo hai đáy đó, tạo hai đáy và hôm nay nó hồi và lấy lý do vì sao mà khi mà nhóm chứng khoán có tín hiệu bắt đầu hồi phục sớm nhất ở thị trường vào ngày 20 tháng 9 khi mà cổ phiếu này nó chạm về MA100 rút chân lên thì mình đánh giá là Ờ, mình thấy là đây là cổ phiếu nó hồi thực tế là trong cái phiên đấy nó vận động nó không khỏe hơn mấy con khác đâu thậm chí nó còn yếu hơn cả VND nhưng mình sẽ đánh giá tổng quan về sức mạnh của nó trong lịch sử trong giai đoạn trước này thì đây là cổ phiếu mạnh nếu mà thị trường có hồi mạnh được à, nhóm ngành có lên mạnh được thì đây sẽ là cổ phiếu dẫn đầu nó đã dẫn đầu giai đoạn trước rồi thì ở giai đoạn này cũng như vậy đó lý do mua như rất đơn giản như vậy thôi ngoài ra thì SCN thì hôm nay vẫn giữ hôm nay định chốt nhưng mà thôi vẫn giữ không thì nó khỏe quá Epson hôm nay khỏe quá hôm nay tăng tiếp 3% nữa hôm trước thì uh, có bán bớt 5% chốt tạm 1 phần 2 nên sau đó thì lại lấy lại ở giá 15.5 uh, chính là vào cái phiên này đó, nhìn chung là khá là ok đợt đây thì uh, mình cũng chỉ cho anh chị em đánh có hai mã như vậy thôi còn lại mấy mã yếu mất em 50 như HTC thì chúng ta cắt cắt đi còn PNG thì có thể đánh dài hạn được thì một số anh chị uh, mình vẫn để cho anh chị giữ rồi PNG thì đợt này nó không chỉ nhiều PNG thì với cái giá vốn là khoảng 115 116 thì đoạn này vẫn đang lên quanh giá vốn thôi con này thì nó sẽ chạy chậm bởi vì là cái dạng cái cái mô hình kinh doanh của nó nó nó là một cái yếu tố quan trọng tác động đến cái đường giá và cái sự bùng nổ ở dạng cổ phiếu như PNG tức là nó kinh doanh vàng đấy thì nó rất khó để tìm một điểm bùng nổ nó sẽ liên quan mật thiết đến giá vàng thế giới trừ khi là có những câu chuyện như là uh, giá vàng nó biến động mạnh như đợt covid thì nó sẽ liên quan đến cái giá vốn của lượng hàng tồn kho thì nó sẽ ảnh hưởng mạnh đến doanh thu thì đó mới là cái điểm bứt phá của doanh nghiệp này còn không thì nó chỉ là một dạng doanh nghiệp tăng trưởng một cổ phiếu tăng trưởng lên theo kiểu chậm chậm từ từ thôi thì nó sẽ phù hợp với anh chị em thích chơi hàng phòng thủ không thích biến động mạnh mà thích kiểu lên kiểu bền vững nhưng mà nó chậm đó, thì chúng ta có thể chọn những cổ phiếu như PNG ngoài ra thì PHR cũng là một cổ phiếu mình có kỳ vọng cùng với GVR hai cổ phiếu mà có khả năng chuyển đổi quỹ đất nhưng mà nhìn chung là cái chạc của PSR nó khá là xấu rất khó để chúng ta có thể trading thì nó sẽ phù hợp cho anh chị em đánh dài thì đây là hai cổ phiếu giữ dài hạn mà mình đang cho một số anh chị em trong nhóm khách hàng nắm giữ hôm nay thì uh, có để ý thêm là có pan và lcg uh, ờ, pan thì uh, pan thì cũng có xu thế hồi tương đối ổn đúng không ạ cũng test uh, MA 20 và bật lên nói chung là cũng có thế đi lên và hôm nay thì cũng chờ nó lấp lại gáp để lấy nhưng mà rất tiếc là nó không lấp gáp hôm qua không lấy hơi phí không đang ép phải mua từ hôm qua khi mà nó chạm về em 20 chúng ta mua luôn thì ờ, rất là ok hôm nay mua thì hơi chậm bởi vì buộc phải canh vùng giá tốt mà canh nó nhúng nhưng nó không nhúng thì thôi bỏ qua chúng ta sẽ chờ tiếp ở những phiên tiếp theo uh, pan thì uh, theo dõi sẽ có phiên tới lấp gáp 26 thì có thể canh mua ngoài ra thì có LCG một cổ phiếu thuộc nhóm đầu tư công nhóm đầu tư công đoạn này vận động rất tích cực nhỉ? và CG thì mình có phân tích cho anh chị em từ trước rồi từ giai đoạn mà nó còn đang loanh quanh mẫu hình cái nêm đi xuống ở đây đó, nó chạm đủ 3 điểm và nó chạm xuống mép dưới và đã bật tăng thì hôm nay là cái xác nhận hôm nay là cái xác nhận đối với LCG tức là gì ạ à, đối với mẫu hình cái nêm đi xuống này thì chúng ta có yếu tố cần đó là nó phải đang trong một xu thế tăng đó thứ hai là nó phải có ờ, số lần chạm đầy đủ đúng không ạ test đủ hai đáy thứ ba là cái phiên break khỏi mẫu hình của nó tức là hai cái phiên này thì nó phải có đảm bảo yếu tố về thanh khoản thì đối với LCG này nó nó nó nó đạt đầy đủ toàn bộ yếu tố của cái mẫu hình này bởi vì hôm nay em quyết định cho anh chị em cánh mua mặc dù nó tăng được hai cây nếu mà theo một cái phương thiên hướng khác thì mọi người sẽ nhìn nhận đấy là nó có nền giá ở đây nó bật tăng thì nó tăng hai cây chúng ta không mua nữa đúng không ạ nhưng ở đây thì mình mua theo cái luận điểm về mẫu hình bởi vậy là nếu mà xét theo cái mẫu hình cái đêm đi xuống đó, thì ờ, đây hôm nay chính là cái điểm mua của LCG kỳ vọng đoạn này là CG có thể break ra khỏi vùng cản 12 và có thể tiến đến vùng cao hơn có thể về lại 13 14 ở trong tương lai đó hôm nay thì có bao báo mua mua giá khá là cao ấy hôm nay bất chấp mua khá bất chấp đúng không ạ mình tin vào khả năng tạo đáy của thị trường ở trong ngắn hạn vậy là có thể uh, lấy cho anh chị em giá 11.7 đóng cửa 11.8 con này hàn sàn Hose đúng không ạ hôm nay tăng có gần 5 phần trăm ờ, đó là câu chuyện còn đối với VNI thì kịch bản cũng đã phân tích cho anh chị em ở trong cái video trước rồi thì chung vào đoạn này thì mình tin tưởng là việc VNI sẽ tiếp tục và hồi hôm nay thanh khoản nó cũng không không quá nhiều đâu nhưng mà đã có sự cải thiện so với phiên hôm qua thì cái sự cải thiện của thanh khoản phiên hôm nay thì nó đến từ yếu tố mở gấp đao khi thị trường mở gấp đao thì đấy là một cái một cái điểm tích cực nó giúp kích hoạt cái lượng tiền đang chờ mua thực tế là trên đoạn này này anh chị em nó rất là ngại mua đoạn này thì nó khá là chơi vơi đúng không ạ hai phiên giao dịch cực kỳ buồn ngủ đi ngang bởi vì là nó quá là nó không đủ cái yêu cầu không đủ yếu tố để có thể đạt được điều kiện tạo đáy bởi vậy là chúng ta không dám xuống tiền Đó. bởi vì là giá đoạn này một số anh chị em vẫn nghĩ là nó có thể là còn chỉnh tiếp về 1190 thì có thể là giá nó còn cao anh chị em không dám mua đó bởi vậy là khi mà nó có một cái gap down nhúng xuống đây thì nó là yếu tố quan trọng rất tích cực để kích hoạt được dòng tiền về thanh khoản đã có sự cải thiện thanh khoản thực tế là nó đã cải thiện thôi nhưng nó không nhiều nó không nhiều thanh khoản thì nó vẫn ở dưới mức trung bình 20 phiên nhưng biên giá lại tăng rất tốt à, biên giá hôm nay này chúng ta có một cây nến tăng 4,15 điểm 0,34% biên giá nói chung là tương đối ổn thanh khoản thấp nhưng tại lại tạo được biên giá tăng có nghĩa là hôm nay thì cầu vào rất là mạnh và áp lực bán chưa xuất hiện đó. và chúng ta sẽ nói câu chuyện đó là lực bán chưa xuất hiện ở đây lực bán chưa xuất hiện bởi vì là cái vùng giá để bán nó chưa đạt đơn giản như vậy thôi vùng giá để bán chưa đạt thì người ta sẽ chờ đến một cái mức chiết khấu nó thu hẹp lại từ đỉnh tức là giá phải cao hơn thì có thể sẽ là những vùng cạn phía bên trên bởi vậy là mình có nhấn mạnh câu chuyện là cái vùng cạn 1230 1235 ở phía bên trên nó có chọn như thế nào và cái phản ứng ở đây chúng ta quan sát rất là kỹ bởi vậy là trong mấy phiên tới nếu mà anh chị em đã có hàng ở vùng phía bên dưới này rồi thì trong mấy phiên tới chúng ta rất là nhàn thực tế trong hai phiên tới chúng ta chỉ cần ngồi quan sát thôi ờ, có lẽ là mình sẽ hạn chế mua mua gì thì mua hôm nay rồi hoặc là mua hôm qua rồi còn hai phiên tới thì chúng ta sẽ tập trung quan sát và thị trường sẽ tiến sát về 1230 xem nó phản ứng ở đây như thế nào nếu nó tiêu cực thì có thể chúng ta sẽ có một nhịp giảm sâu nữa đúng không? hoàn thành ba nhịp giảm thì chúng ta mới uh, kết thúc cái đào chèn trong ngắn hạn này uh, và cái sự vận động của nó này nó sẽ tương tự như là cái ờ, sự vận động của chúng ta hồi uh, tháng 4 đó, ờ, tức là cũng có ba nhịp rơi nhịp rơi thứ nhất này đó nhịp rơi thứ nhất này đó nhịp rơi thứ hai này nhịp rơi thứ ba này đó sau đó nó bắt đầu tái tích lũy ở đây và hồi phục và sau mỗi nhịp uh, sau mỗi nhịp rơi này nó sẽ có một cái hồi một, sẽ có một nhịp hồi ngắn sau đó phải đánh xuống lần nữa đúng không ạ đoạn này nó rơi xuống đây nó hồi lên nó đánh xuống sau đó lại nó đánh lên lần thứ hai sau đó mới đánh xuống đúng không ạ sau đó bắt đầu tái tích lũy và tạo đáy ở đây thì bắt đầu nó có những cái mẫu hình hai đáy ở đây sau đó nó hồi phục lên thì đoạn này nó sẽ tương tự như vậy thôi bởi vậy là khi mà chúng ta đã có cái kịch bản như vậy rồi thì ờ, chúng ta cứ tin tưởng và ờ, đưa ra những hành động hợp lý cho mình thì đấy là quan điểm của mình về thị trường thì anh chị em có thể tham khảo đó, cũng có thể đưa ra những cái trái chiều ở bên dưới phần bình luận ở VN30 <clears throat> VN30 hôm nay cũng là một cái nến hồi phục Vâng, hôm nay thì ờ, cái dòng tiền của bên 30 này ờ, cái ờ, độ rộng đã được cải thiện khá là nhiều rồi 17 mã tăng 7 mã giảm và 6 mã không đổi nói chung là hôm nay trụ quay lại khá là tốt dòng tiền hôm nay thì mua vào trụ khá là nhiều đó, hôm nay một cây nến có thể là một cây nến cho tín hiệu tạo đáy của bên 30 rồi có thể nó sẽ tích lũy thêm một vài phiên ở đây ở đâu đó biên khoảng dưới 1240 cho đến 1220 sẽ là cái biên vận động của biên 30 trong vài phiên sắp tới bởi vì với một cây nến như thế này thì rõ ràng là cái lượng tiền đi vào nó chưa đủ lượng tiền đi vào chưa đủ để có thể kéo được một nhịp xa đâu vn 30 sẽ còn loanh quanh ở dưới này và đấy sẽ là một yếu tố cản trở nó cũng tương đối đối với VNI ờ, còn đối với một số nhóm ngành trọng tâm này ờ, hôm nay thì tất nhiên là chúng ta có nhóm chứng khoán thì đối với nhóm cổ phiếu liên quan tới tài chính chúng ta có nhóm chứng khoán VND hồi phục tốt cuối phiên đúng không VND thì hôm qua khỏe HCM nhưng hôm nay thì yếu hơn rồi tính ra thì từ đáy này cổ phiếu này lên được khoảng uh, ờ, 5% đúng không ạ SI SI cũng là một kênh đến phục hồi chung là đối với cái dạng vận động của các cổ phiếu chứng khoán có vốn hóa lớn chúng ta có bốn cổ phiếu VND, SI, HCM và VCI này thì HCM đó là cổ phiếu khỏe nhất rồi thì chúng ta không nói nhưng mà đối với ba cổ phiếu còn lại thì mọi người nên đặc biệt lưu ý đến cái vùng cản chính là sự giao nhau giữa hai đường EMA ở đây đây là vùng cản mạnh nó là một cái nền giá đó là một cái nền giá đoạn trước thì nó là một nền giá bởi vậy là nó, nó hút được tương đối cầu vào ở đoạn này đó. thì uh, khi mà cái cổ phiếu này cái đường giá này nó hồi lại được lên cái vùng này thì uh, chắc chắn là sẽ có áp lực bán tương đối xảy ra bởi vì là đã có một lượng cầu đã bị kẹt ở đây một lượng cung đã bị kẹt ở đây đó, chắc chắn là sẽ có áp lực bán chốt bán hòa vốn ở quanh cái vùng giá đâu đó khoảng 20 đối với VND bởi vậy anh chị em đang định kẹt hàng thì lưu ý à, khi về đây chúng ta nên cân nhắc là hạ bớt Đó, quan sát cái diễn biến tiếp theo có thể nó sẽ có thêm một lần test nữa tạo đáy thứ hai ở đâu đó quanh vùng giá 19 đến 18 thì nó mới bắt đầu lên được bởi vậy đoạn này sẽ là đoạn chúng ta hạ tỷ trọng đối với các cổ phiếu chứng khoán ESI cũng vậy ở quanh vùng giá khoảng 22.5 sẽ là vùng giá mà bị bán của ESI à, ờ, khi nó hồi về đây thì sẽ có áp lực bán từ cái nền giá được khoảng 21.8 này cái nền giá này này bị mua uh, có rất nhiều lượng cung đã bị kẹp ở đây thì khả năng cao về đây sẽ có chỉnh và sẽ tạo đáy hai rồi mới lên tiếp được dạng vận động của nó sẽ kiểu như thế này nếu mà nó thực sự muốn hồi về đỉnh cũ thì nó sẽ phải đi theo kiểu như thế này HCM thì nó khỏe hẳn rồi HCM thì hôm trước mình định mua ở đây nhưng mà thôi không mua nữa bởi vì cảm thấy là thị trường chúng ta vẫn chưa ổn định bởi vậy là cũng chờ chờ khi mà nó chạm MA100 rút chân lên chính là cây nến ngày 20 tháng 9 này chính cái điểm mua của mình đối với HCM đó, điểm thì đã trình bày luôn với anh chị em ở cái video ngày hôm đó rồi ở đây kỳ vọng HCM có thể uh, ít nhất là uh, vượt qua được uh, vượt qua được cái vùng cản 28 đã khi vượt qua được 28 rồi thì sẽ về khoảng uh, 28.5 đến 29 thì sẽ là vùng bán tương đối mạnh của cổ phiếu này từ cái đoạn này mình cũng không kỳ vọng là HCM có thể uh, break được vùng cản này đâu xác suất đấy là tương đối khó nhóm chứng khoán thì cái nhịp hồi của nó mình đánh giá là nó có thể kéo dài đến khoảng uh, hết tháng 9 hết tháng 9 thì sang tháng 10 có thể là sẽ có cái vấn đề sẽ có một cái cái kịch bản nó hơi tiêu cực một chút đối với nhóm này bởi vậy là sẽ không kỳ vọng quá xa hôm nay là vừa đủ 2.5 mình vẫn giữ lại nhưng có thể là mai kia mình sẽ bán VCI ở ờ, VCI cũng vậy đúng không ạ VCI thì nó cũng nó nếu mà xếp hạng thì cổ phiếu này chỉ xếp sau HCM về sức mạnh thôi cũng hồi khá là tốt đó VCI này đó, đoạn này có thể về khoảng 34 35 VX VX sản nó giống với VCI đấy ở ờ, VX thì cũng giống hệt VCI đúng không ạ cũng có thể về lại cái nền giá này còn cái đường ờ, màu đỏ này chính là đường MA20 e này đó, ờ, thì cái sức cái sức bán ở vùng này nó sẽ lớn hơn vậy là khả năng cao là VX có thể là cũng về được khoảng 12 là sẽ bị bán lại vậy là anh chị em đang kẹp hàng hay là anh chị em đã bắt đáy thì lưu ý BSI hôm nay tím ạ BSI một cổ phiếu thuộc dòng Micap, <clears throat> tím rất mạnh đúng không ạ đó đoạn này thì BSI cũng sẽ có cản ở vùng giá 28 còn lại thì uh, hầu hết là cũng tạo biên tăng nói chung là um, chứng khoán lúc này đi khá là giống nhau trừ một số cổ phiếu thực sự mạnh như HCM hay là BSI còn lại thì đều đi giống nhau hết thì mọi người lưu ý về cái vùng nền của nó à, chúng ta sẽ lưu ý về mốc thời gian đó là mốc thời gian của từ mùng 10 đến mùng 13 tháng 9 sẽ là cái vùng mà uh, những cổ phiếu chứng khoán đã tích lũy được một cái nền giá và nó đã bị gãy sau đó thì khi mà cổ phiếu quay lại cái nền giá từ giai đoạn từ 10 đến 13 tháng 9 ấy, thì sẽ có áp lực bán dụ ngược lại vậy anh chị em nên lưu ý là nếu bị kẹp hàng thì nên canh hạ tỷ trọng để chờ chờ gì ạ? chờ có đáy hai chúng ta sẽ tiếp tục chê lại thì như vậy nó sẽ tối ưu hơn với nguồn vốn của chúng ta thì đó là nhóm chứng khoán nhóm dầu khí hôm nay cũng có một số cổ phiếu hồi khá là tốt oi là bắt đầu tín hiệu tạo đáy này nhưng mà ben vẫn đang mở xuống thì khả năng cao đoạn này sẽ còn rung lắc tích lũy ở quanh đây pvt PVT đã hồi được ba cây rồi đó, đoạn này thì uh, cái biên của nó đã tương đối là lỏng bởi vậy là mình không đánh cao về đánh giá cao về điểm mua của các dầu khí cổ phiếu dầu khí ở thời điểm hiện tại thì khỏe lắm ấy thì nó cũng về lại được đỉnh phía bên trên này thôi thì anh chị em có đánh giá cái chiết khấu này xem nó có thực sự đủ hay không à, thực sự đủ để chúng ta có thể tham gia vào hay không thì đối với PVT có thể về lại ở đó khoảng 23 à, nếu mà thực sự nó hồi và nó vượt được cái vùng 21.8 này đó cái bản thân mình thì khi mà nó hồi đây rồi mình sẽ không mua nữa bởi vì nó đã sát cản rồi nếu mà mua thì nên mua ở vùng phía bên dưới này trong cái pha ngày 20 tháng 9 20 tháng 9 là cái ngày mà các cổ phiếu đều có điểm mua rất là tốt khi mà nó chạm về vùng hỗ trợ mạnh và nó rút chân lên đó, như đối với PVT thì chúng ta mua từ cây từ cây 20 tháng 9 còn sau cây này thì cái điểm mua nó hơi bị khó còn điểm mua tiếp theo sẽ xuất hiện đối với VT khi mà nó cắt qua được 20 22 cắt qua được 22 thì nó sẽ xác nhận vùng hỗ trợ mới ở đây thì khi nó cắt qua rồi xác nhận hỗ trợ rồi chúng ta mua vào phía sau thì cái tỷ lệ rủi ro chúng ta đã giảm đi hơn rất là nhiều và nếu chúng ta mua ở vùng này có thể chạm 22 nó lại bật ngược lại đúng không ạ rất dễ cổ phiếu này chạm 22 lại bật ngược lại đó nếu chúng ta mua ở cây này hoặc là mua cây ngày mai thì có thể là hàng về nó sẽ lợi nhuận nó sẽ không có đó, PVD thì vẫn rất là khỏe đúng không ạ vẫn giữ chen từ khi mà nó tạo cái đáy hai ở đây thì bắt đầu cái um, thanh khoản của nó là đẩy được rất là nhiều bắt đầu là biên nó lại lỏng hơn ở phía bên trên này rồi thì ờ, khi mà cái biên nó bị lỏng hơn và thanh khoản duy trì ở mức cao thì anh chị em nên cẩn trọng cẩn trọng nếu có một cái chiết khấu thực sự tốt thì chúng ta hãy tham gia còn nếu mà nó cứ loanh quanh ở, ờ, ở ờ, loanh quanh ở cái vùng mà nó có cái trading range nó nhỏ như thế này à, thì anh chị em chúng ta không nên cân nhắc là không nên mua đuổi đúng không? đoạn này mình không chọn không chọn dầu khí vào danh mục theo dõi POV kép e vẫn rất là khó chịu PVK thì nó chẳng khác thì còn uh, ờ, PNG cả mặc dù là <clears throat> cũng là doanh nghiệp có tính cạnh tranh ấy, nhưng mà cái chạc đánh khá là khó vậy là mình đã loại PVK vậy danh mục theo dõi PVC đó, PVC thì uh, cũng giống như uh, PVD và VS e thôi cũng đều bị kẹp giữa hai cái biên ở đây đó, thì mọi người nên uh, cân nhắc và chờ thêm chúng ta nên lựa chọn những vùng giá thật tốt chúng ta tham gia ví dụ trường hợp của PVC thì nó có điều chỉnh về khoảng 19 thì chúng ta có thể lấy được còn lại quanh vùng này thì thôi rất dễ là nó nhú lên một tí chạm về 21.4 nó sẽ bị chỉnh lại BSR ở BSR thì vẫn mở biên rơi nha chưa có tín hiệu tạo đáy đâu những dạng cổ phiếu như này chúng ta nên bỏ qua đó là dầu khí đối với bất động sản này bất động sản ở đây thì sẽ đang gặp bất lợi đặc biệt là đối với những doanh nghiệp mà nó nó chịu ảnh hưởng nhiều bởi cái chính sách trái phiếu của nhà nước <clears throat> đó Đấy, lý do vì sao mà mới phiên hôm nay này có một số cổ phiếu bất động sản rơi rất là kinh bởi vì nó đang bị bất lợi bởi thông tin về siết trái phiếu <clears throat> ví dụ như là chúng ta có khang điền khang điền thì có thể <laughs> không biết là đã tạo đáy hay chưa nhưng mà đoạn này thì có tín hiệu đã ngừng rơi rồi nhưng mà tính chưa cái chiết khấu của nó này nó rơi 20 phần trăm từ vùng uh, nền giá phía bên trên rồi thì khi nó rơi quá nhiều như vậy thì cái việc nó trứng lại và bắt đầu có cầu vào là chuyện rất dễ xảy ra và cái lực bán của kháng điền hay là hà đô hay là những cổ phiếu khác như là con kbc này hay là con lam long này thì nó đều đến từ khối ngoại à, ví dụ như trường hợp của lam long này cũng rơi khá là nhiều rồi và hôm nay cũng có một cây bắt đầu có tín hiệu rằng co ở đây thì khả năng cao đã có đáy rồi nhá thì hôm nay có vẻ như là một cú tát ao cuối cùng của khối ngoại khi mà họ bán dứt khoát trong phiên hôm nay có thể ngày mai họ uh, trong phiên sắp tới thì áp lực bán của các cổ phiếu bất động sản thương mại này ờ, với cái lực bán từ khối ngoại uh, nó sẽ được giảm bớt hoặc có thể sẽ ngưng và đấy sẽ là tín hiệu để cho cổ phiếu có thể tạo đáy Đó, mình nói là câu chuyện có thể được nhá bởi vì là với cái việc của nó đang rơi như thế này mà xuất hiện một cây vôn như thế này là tín hiệu rất bất thường hôm nay có thể sẽ là cú bán cuối cùng và mọi người để ý là Nam Long này hay là Khang Điền này đều có một cây nến giống hệt nhau đều có một cái nến giống hệt nhau đó, tức là gì cũng là một cái nến rằng co với thanh khoản cao thì đó là tín hiệu cho thấy là hôm nay có thể lực bán nó xuất hiện quyết liệt rất quyết liệt nhưng mà biên giá giảm lại không nhiều hôm nay trường hợp của khang điền này nó chỉ giảm một chút thôi thì đây sẽ là tín hiệu cho thấy có thể hôm nay là cú tắt ao cuối cùng đối với các cục cổ phiếu này và cái đáy đã có ở đâu đây rồi bởi vậy là anh chị em mà đang kẹp thì chúng ta không nên bán nữa thực tế là kể từ cái thời điểm mà Ờ, nó đi vào cái vùng quá bán thì chúng ta đã không nên bán rồi trường hợp của uh, ví dụ trường hợp của kháng điền này khi kể từ thời điểm mà nó bắt đầu đi sâu xuống vùng quá bán này tức là nó phá cái đáy cũ của ở giai đoạn trước này thì chúng ta đã nên ngừng bán ở cây nến ngày hôm qua rồi còn hôm nay chắc chắn là chúng ta sẽ không bán nữa <clears throat> và đối với các dạng cổ phiếu này thì ờ, chúng ta sẽ giữ và chờ đáy nếu mà nó sự nó có tín hiệu có thể uh, xây dựng được một cái đáy thì có thể cân nhắc mua trung bình giá Ờ, và cái điều mình thuận lợi ở đây đấy là nó có nó ngừng bán thôi còn có cầu vào hay không thì nó lại là chuyện khác thì đấy sẽ là cái yếu tố liên quan đến nội tại của doanh nghiệp Đó. mọi người có thể uh, nghiên cứu để xem là nó có cái yếu tố gì để có thể thu hút được dòng tiền từ giờ cuối năm hay không bản thân mình thì có đấy quý 4 bất động sản vẫn có vẫn có cơ hội quý 4 bắt đầu năm sau Đó. mọi người cũng cân nhắc câu chuyện là nó không bị bán nữa rồi thì chúng ta cũng không nên bán nữa còn tiếp tục giữ đi Ờ, chờ hồi rồi xử lý sau ngoài ra thì ờ, bọn đích này đích thì cũng đang lình xình tạo đáy này đấy cờ, đấy cờ hôm nay khó khỏe nha đấy cờ mấy phiên này tiền vào khá tốt đấy cờ đoạn này thì khả năng cao nó sẽ về lại đâu có quanh 28 à, ờ, sẽ là cái vùng đỉnh cũ của nó à, trước mắt thì nó cần phá được cái vùng giá 26 đã KBC KBC thì có quá trình tạo đáy trước đúng không KBC thì hôm trước một số anh em bị kẹp ấy có hướng dẫn cho mọi người mua trung bình giá ở cây nến ngày 20 tháng 9 và 21 tháng 9 rồi thì KBC đoạn này thì sẽ có một cái nhịp hồi về khoảng đâu đó khoảng 32 TCH cũng hồi ba cây rất tốt đúng không ạ để ý là TCH đã chạy trước nhá còn lại TCH về lại 14 11.4 và sẽ có điều chỉnh đó, thì đó là các doanh nghiệp bất động sản LDG LDG này cũng hồi khá tốt và LDG đoạn này có thể hồi về khoảng 9 đến 10 ngân hàng thì vẫn tệ đúng không ạ ngân hàng đoạn này thì mọi người tạm thời phải tránh xa ngân hàng ờ, nó, nó sẽ còn khó còn khó cả trong cả năm nay nữa đấy bởi vậy là nó sẽ phù hợp cho anh chị em đánh tích sản thì mình nghĩ là ờ, với phương án tích sản thì đoạn này ngân hàng đang ở một mức giá tương đối hấp dẫn để chúng ta có thể mua tích sản còn đánh chơi đinh thì không chơi đinh thì rất là khó đoạn này mình đã phải cắt lỗ BID hôm trước có nó vận động trên đây khá đẹp thì có thử nhảy vào một tí thì đã phải cắt lỗ thì đây là cổ phiếu ngân hàng duy nhất mình tham gia nhịp này đó, thì uh, <clears throat> với BID thì đã phải cắt rồi và cũng chưa có ý định tham gia lại thì cả đoạn này đang có ý định lì xình tạo đáy này mình uh, nói chung là không đánh giá cao trong ngân hàng ở thời điểm hiện tại thì banh như thế nào ờ, banh thì cũng vậy thôi những mấy con banh lớn thì nhìn chung là cũng không không chạc cũng không có gì hấp dẫn đâu đó, bọn này có thể tạo đáy được nhưng mà tăng cùng lắm là vài phần trăm rồi sẽ lại bị chỉnh và sẽ lại lình xình như trường hợp của MBB này chơi người của đó đoạn tới sẽ ở trong cái pin này nó chỉ từ khoảng 20 đến 22 thôi nó không đi xa được đâu vậy chúng ta nên dành tiền để cho những cơ hội khác và tạm thời bỏ qua nhóm này đó, nhìn chung là nhóm đầu tư công cũng rất là khỏe đúng không ạ nhóm đầu tư công là chúng ta có một số đại diện như là còn FCN vừa nãy FCN thì có lẽ là <laughs> mình sẽ hoãn kế hoạch chốt đối với HCN trước cái chốt 50% mà có lấy lại trong phiên hôm qua có thể đoạn này FCN có thể về lại 18 ờ, LCG hôm nay bắt đầu mua và cũng kỳ vọng là sẽ có bứt phá với một mẫu hình rất đẹp nó sẽ mẫu hình rất đẹp nha lâu lắm rồi mới tìm được một con một cái mẫu hình nó chuẩn như vậy HT1 một cổ phiếu liên quan đến vật liệu xây dựng thì uh, nó yếu đúng không ạ HT1 HT1 đoạn này thì có thể là sẽ còn lình xình ở trong biên từ 15 đến 16 BGC, BGC thì bắt đầu có tín hiệu phân phối rồi HBC HBC thì cũng đang sideways à, mọi người để ý là HBC thì có thể là sẽ có một cái kịch bản nó giống như là trường hợp của uh, con LCG vừa đấy tức là cũng có cái nêm bị xuống và break nhưng mà này nó đang xấu Đó. Ờ, biên vận động của nó vẫn chưa bình ổn được thì uh, chúng ta cứ tạm thời đứng ngoài khi nào mà nó bình ổn được biên giá tức là cái cái đường này nó phải theo hình tam giác hướng xuống giống như cái hình cái cái đuôi cờ ấy giống giống như hình một cái lá cờ ngày xưa ở trường học ấy Đó, thì chúng ta mới có thể uh, tham gia được còn đoạn này thì mình thấy biên của nó vẫn chưa chưa đẹp lắm chưa thể tham gia được CTD sao uh, <coughs> ờ, CTD thì uh, <coughs> đang có rất nhiều đỉnh ở đây đúng không ạ đánh khá là khó chịu và biên lọng như thế này thì anh chị em tạm thời cứ quan sát thêm tại sao chúng ta không nên tham gia những cổ phiếu có biên lỏng mặc dù là đang có trạng thái có vậy nhưng đang tích lũy ở trên kênh trên đó. mình thường nói mọi người là hãy mua những cổ phiếu có tích lũy ở kênh trên đó nhưng mà thế này còn nó có gọi là tích lũy hay không nó chưa gọi là tích lũy được mà có thể đoạn này nó đang cố gắng để tích lũy nó đang cố gắng bình ổn lại cái biên giá thì chúng ta nên chờ thêm đoạn này thì có thể chúng ta mua được ở những cái vùng có chiết khấu tốt như là khi nó chạm về vùng uh, hỗ trợ bên dưới quanh 64 65 thì chúng ta có thể mua được đó. nhưng mà cái biên tăng nó sẽ không được nhiều bởi vì biên giá của nó vẫn chưa ổn định biên giá chưa ổn định có nghĩa là cái áp lực bán ở trên vùng nền này nó vẫn còn rất là nhiều đó. và có thể nó sẽ dội vào đầu chúng ta chúng ta nhảy vào ở một cái việc ở trong cái vùng chơi range của nó đó ví dụ loại này CTD này à, anh chúng ta mua ở đây có thể trong những phiên tới chúng ta sẽ có lợi nhuận khoảng vài phần trăm nhưng khi lên đến khoảng 68 sẽ có áp lực bán xuống bởi vì áp lực bán trên này vẫn rất là mạnh áp lực bán mà nó không còn nữa ấy, thì cái biên giá của nó ấy, nó sẽ phải bình ổn nó sẽ phải đi ngang biên của nó không nên quá lớn như thế này một cái biên lớn đâu đó khoảng à, 78% nó là quá nhiều cho một cái nền giá và nó mang dấu hiệu của sự phân phối và vậy chúng ta nên cân nhắc chờ thêm hôm nay thì ờ, cũng cho bên CFA mua thêm cổ phiếu C4G thì chung là của C4G thì nó cũng có nó cũng không hẳn là quá đẹp đâu bạn này thì nó biên của nó cũng khá là rộng và thanh khoản nó cũng không hề có dấu hiệu giảm sút thì nó cũng có có thể nó sẽ đi vào pha phân phối nhưng mà đánh giá là sẽ có một nhịp đánh ngắn hạn đối với C4G bởi vì sau uh, sau khi phân phối này trước khi đi vào pha phân phối này nó sẽ cần phải thêm có một nhịp nữa để kéo thêm cầu vào có thêm một nhịp đánh nữa và chúng ta sẽ tận dụng cái nhịp này của C4G Đó, hôm nay thì cho mua vùng giá 13.3.9 ờ, đến 14 đúng không ạ mình còn để cái ờ, cái cái cái cái bảng này ở đây Đó, mua canh 14 là kỳ vọng là có break có break thì có lẽ là có break thì mình sẽ bán luôn vì là đoạn này thì C4G đang có cái tín hiệu u ám xuất hiện dần rồi đoạn này thì cũng đánh nhanh rút gọn đó, ờ, thì ờ, đối với các vị thế mua trong phiên ngày mai thì nó sẽ khó hơn bởi vì là hầu hết các cổ phiếu đều đã tiến gần đến vùng cản phía bên trên rồi chính là các đời MA20 và chúng ta có lẽ là bản thân mình thì mình sẽ ngồi chơi trong phiên ngày mai và ngày kia à, có lẽ là sẽ không mua gì nữa anh chị em có thể tham khảo à, ngoài ra thì nếu trong phiên anh chị em có muốn hỏi gì có cần tư vấn hoặc cái vấn đề gì mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ở trên màn hình đó. Xin chào tất cả mọi người